xin à, mến chào quý vị và các bạn à, quay trở lại với kênh của em thì à, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất ngày hôm nay Đó. thì hiện tại em đang đứng trước chỗ ủy ban dân xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương để giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất ở rất là đẹp nha quý vị thì à, đây là cái à, con trước mặt chúng ta là con đường DT741 nha thì à, con đường DT741 này á là đi thẳng là chúng ta sẽ đi ra khu công nghiệp Tân Bình khoảng tầm 3 km nha và đi về thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng uh, gần 50 km nha quý vị và trước mặt của chúng ta thì sẽ là trung tâm của xã gồm à, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và phía bên này phía bên này là chúng ta sẽ đi à, lên à, lên huyện nha lên huyện Phú Giáo khoảng tầm 10 km và đi lên Bình Phước rồi uh, Đắk Nông và các tỉnh Tây Nguyên luôn nha thì à, cái miếng đất mà em muốn giới thiệu cho quý vị thì nó nằm ở vị trí à, trung tâm của xã Phước Hòa và cái à, giá của chủ đất đưa ra cũng rất là tốt nha quý vị miếng đất thể nói là giá khá rẻ quý vị có thể đầu tư hoặc xây dựng nhà ở đều được nha trung tâm khu vực đông dân cư xe cộ đi lại rất là đông quán xá cũng ờ, rất là nhiều nha quý vị thì ờ, quý vị xem ờ, video thì nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em cũng như là like share chia sẻ cho những quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu để có thể biết được cái, cái miếng đất thì miếng đất mà em muốn giới thiệu cho quý vị nó có bề ngang là gần 17 mét nha và chiều sâu chiều chiều dài vào đó là khoảng 28 mét và có 200 mét thổ cư mặt tiền đường bê tông luôn nhà ở thì san sát luôn điện rồi à, đèn đường thì à, đầy đủ từ đây ra khu công nghiệp Tân Bình rất gần nha đi thẳng lên tí xíu là khoảng 3 km là sẽ tới thôi rồi à, bây giờ mời quý vị và các bạn theo chân em vào cái vị trí của miếng đất nha quý vị cách ủy ban xã chỉ khoảng tầm 100 mét thôi đó, chúng ta quẹo vào cái đường bê tông bên này đây là bên phải là ủy ban xã Phước Hòa còn bên trái đó là trường à, cấp 3 nha quý vị dân cư ở san sát nè quý vị xem hai bên À, em cầm à, máy bằng tay nên nó có gì rung lắc thì quý vị thông cảm nha một tí xíu thôi đó bây giờ thì em đến à, cái vị trí của miếng đất rồi nha quý vị miếng đất của chúng ta là có từ cái hàng rào đó hàng rào đó đi qua là gần 17 mét và chiều dài vào bên trong cũng giáp cái hàng rào mà gạch đỏ đỏ đó quý vị thấy là 28 mét nha xây dựng nhà nhà ở rất đẹp luôn giá rất rẻ chỉ à, báo luôn cho quý vị thì giá chỉ hơn 100 triệu một mét thôi em sẽ quay nhanh cái miếng đất này vì nó rất đẹp rồi và đất bằng chỉ hơn 100 triệu một mét thôi hơn 100 triệu một tí xíu thôi tổng cái giá của miếng đất chủ đất đưa ra là 1 tỷ 7 nha quý vị 1 tỷ 7 Đó dân cư ở rất đông quý vị và các bạn có nhu cầu thì ờ, vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 để biết thêm chi tiết cũng như là cần em ờ, tư vấn thêm thì ờ, quý vị cứ liên lạc vào số điện thoại đó giáp bên người ta cũng đang xây dựng nhà nha quý vị ừ, miếng đất của chúng ta rồi em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo